Realme GTNL cái sản phẩm này thì anh em nào chuyên chơi game nó rất là quen thuộc rồi bởi vì là nó là một trong những gaming phone giá rất là rẻ đến từ thương hiệu Realme một trong những hiệu con của thương hiệu Oppo cấu hình của sản phẩm rất là cao nhá cấu hình của nó thì tương tự như um, chiếc Redmi K40 Gaming ấy đó và cái khác của K40 Gaming là nó rẻ hơn nó rẻ hơn K40 Gaming nhưng nó không có hai cái phím phụ để chơi game nhưng mà cũng xứng đáng là sở hữu đúng không bởi vì hiện tại bây giờ giá của sản phẩm này đâu có hơn 6 triệu thôi còn 6 triệu anh em ạ bây giờ mình đang nói ở cái tháng 6 năm 2021 còn sau đấy thì chắc nó sẽ rẻ hơn chi tiết anh em vào website mb.vn để để cập nhật nhé hoặc là điện thoại trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0888888641 để xem chi tiết là cái sản phẩm này hiện tại lúc đấy là, là bao tiền đó thì uh, sản phẩm này thì rất là nhiều review và giới thiệu rồi thì ngày hôm nay cũng như lần trước mình làm thôi mình bán sản phẩm này online rất là nhiều bán ship cho các tỉnh rất là nhiều thì nó cũng dễ thôi sản phẩm này nó hơn K40 gaming một cái là có tiếng Việt sẵn này nó sẵn tiếng Việt rồi nhưng mà nó cũng là một trong những sản phẩm đến từ um, nội địa Trung Quốc bán ra tại thị trường Trung Quốc thì anh em được biết đấy uh, nội địa Trung Quốc chính phủ Trung Quốc thì người ta không cho anh em dùng Google không cho mọi người dùng Google luôn YouTube này Google này Google và lây các thứ này không có mà nó phát triển một cái chợ riêng mà cái chợ đấy toàn ứng dụng Trung Quốc thôi ai có, anh em đâu có thích đâu mọi người đâu thích đâu về đến Việt Nam này phải Google đúng không thì à, mình sẽ mở hộp nhanh và hướng dẫn mọi người cách cài Google sản phẩm này cài thì nó dễ thôi nhưng mà rất là nhiều bạn không cài được mua ở bên mình ấy và yêu cầu mình cài thì mình làm một cái video mình gửi cho các bạn các bạn xem các bạn cài theo luôn nó cũng đơn giản thôi các bạn cùng xem nhá đó thì đầu tiên giới thiệu qua về máy đã nhỉ chứ không lại cứ thế là bóc đây thì à, bên mình thì đa phần là bán những cái hàng nguyên siêu như này này cái hộp nó rất là to và dài nhá hộp vô cùng là to và dài thôi mình có ghi cái màu đây là màu đa sắc đó thì cái thương hiệu Realme này ấy, thì anh em được biết cách đây mấy năm thì nó là được thành lập và là công ty con của Oppo và bán với những sản phẩm giá rẻ nói chung là cơ bản thôi như Redmi của Xiaomi ấy gần như là học theo Redmi của Xiaomi rất là nhiều người lầm tưởng Redmi Realme này là thuộc Xiaomi nhưng không phải đâu đây là công ty của Oppo thôi cấu hình thì nó cũng khá là cao máy thì cũng khá là bền mình bán thì cũng ok hết đó thì đây là một sản phẩm có dung lượng RAM là 8 GB bỏ trong 128 mình bán chỉ hơn 6 triệu thôi ngoài ra có một phiên bản nữa là 6 g 128 phiên bản 12 g ram giống như Redmi K40 gaming thì bên mình không còn tính ra thì nó rẻ hơn Redmi K40 gaming phiên bản 12 g ram tầm phải khoảng uh, à, 3 triệu đấy à phải 2 triệu rẻ hơn K40 gaming bản ram 12 g là 2 triệu còn rẻ hơn K40 gaming bản một bản 8 g ấy thì nó rơi vào khoảng triệu rưỡi đó thì nó rẻ hơn một chút đấy ra thì cái hộp nó dài thế này nó đóng gói nó khá đơn giản thôi ở dưới này thì nó ghi thông tin email và Ờ, dung lượng cũng như là xem là có năm sản xuất không à có năm sản xuất này năm 2020 đó sản phẩm ra trước cả 40 minh số mày đây thì bây giờ mình sẽ mở hộp siêu sản phẩm nhá đây siêu của sản phẩm này thì nó sẽ nguyên siêu sẽ như này, này. nó rất đơn giản là siêu ni lông như những sản phẩm của Xiaomi thôi đó có một cái đường thẳng ở đây là siêu xịn này thẳng đây những người ta đóng lại người ta khó đóng được những cái đường thẳng như này lắm chỉ cao tay thôi bây giờ mình sẽ mở siêu nhá đó, nguyên siêu nó phải như thế nhá anh em mua hàng online thì mình sẽ gửi nguyên siêu và anh em xem clip này của mình để em cài thôi nó đơn giản là tiếng việt nó có sẵn rồi cái thích của cái sản phẩm realme là như vậy còn xiaomi thì lại không có cái tiếng việt sẵn chứ xiaomi mà cái tiếng việt sẵn thì ngon quá đúng không anh em con k 40 mươi mình đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tiếng việt mặc dù đã cài google cái đây hai tuần rồi nhưng tiếng việt vẫn chưa cài được bởi vì nó chưa có bán bản quốc tế ra Đấy, khi nào nó bán con uh, uh, Redmi uh, à, GT uh, Poco à không phải con Redmi mà con Poco F um, F3 GT ấy. đó thì là sẽ chưa được sẽ cài được tiếng Việt Poco FL GT là phiên bản quốc tế của phiên bản K40 Gaming còn GT Neo này là một bản phiên bản à, hỗ trợ chơi game của Realme rồi à, đấy nó là cái gì cả Đây, bên trong này thì nó chắc là có một cái ốp lưng kìa không có không à. nó thật với anh em là mình bán tương đối nhiều trong này không có gì cả rồi nhưng mà đa phần là bóc hộp cho khách và khách sử dụng luôn thôi mình chả để ý đâu đúng rồi có một cái ốp lưng ở đây này đó một cái ốp lưng dạng à, gọi là silicon bao cao su trong suốt nhưng mà có thêm tí màu đen để cho bị đỡ bị ám màu đó đây dây sạc của sản phẩm này dây sạc thì uh, nó cũng tương tự như chiếc Realme khác thôi to một chút và màu trắng trông rất giống dây sạc của Xiaomi nhé đó, rất giống luôn đây. còn đây là máy nha đó ngay từ hình ảnh đã nhìn thấy là sẽ có vân tay trên hình và cầm rất là nhỏ gọn nhỏ hơn cả K40 gaming một chút xíu đó. thiết kế của nó thì rất là đơn giản và cơ bản thôi nhìn qua thiết kế này Đó, màu đa sắc nha bên trong này sẽ có một củ sạc đặc biệt là củ sạc củ sạc rất là to Đó. với công nghệ sạc nhanh của Oppo và Realme củ sạc này có mắc là 6,5A Đó. còn bao nhiêu watt thì mình không nhìn thông tin ở đây Đó, là một sạc nhanh nhé Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi Đó. phụ kiện chả có gì cả có ốp lưng là dây sạc rồi cả uh, củ sạc với cả máy thôi đó, đơn giản như vậy thôi còn đây là máy nha đây bây giờ mình sẽ mở siêu của cái máy này này đó. cái lưu ý của sản phẩm nội địa mà khi anh em đi mua máy ấy, thì anh em được biết là Trung Quốc khi nào mà nó có phải có cái tem này bán ra thì nó là chuẩn nhá bởi vì là đây là cái tem của tem uh, viễn thông của Trung Quốc ấy tất cả sản phẩm điện thoại di động sử dụng được sim bán ra tại Trung Quốc thì bắt buộc là phải dán cái tem viễn thông này cái này là cái điều bắt buộc các điện thoại được cung cấp sản phẩm này thì có màu là gọi là màu đa sắc nó thiết kế rất là đẹp ở đây cơ bản nhưng khá là đẹp và tinh tế nhé thì ở trên này cũng giống như sản phẩm Realme khác thôi nhiều con Realme thì nó có cái chữ Realme rất là to nhưng ở đây nó nhỏ nhỏ ở đây thôi ở cái phần à, được đánh bóng này đó hai bên sần hai bên là sần đó, sần hơn một chút xíu thôi còn dưới này là chân nhẵn này tôi phải đánh giá chi tiết sản phẩm này anh lên tìm video ở trên youtube nhé các bạn đánh giá rất là nhiều rồi mình chỉ hướng dẫn anh em cách cài google thôi đó khi nhận được máy thì các em bật lên này à bật lên nhé đó đây nút nguồn và hai phí volume đây sản phẩm này nó không bằng con Redmi K40 Gaming ở một cái là K40 Gaming thiết kế rất là hầm hố cảm giác rất là game thủ và nó có thêm hai cái phím để chúng ta có thể chơi được những game bắn súng ở trên này đó, còn sản phẩm này thì nó mặc định là nó đã có tiếng Việt rồi riêng những cái sản phẩm của Realme ấy kể cả sách tay Trung Quốc thị trường nội địa Trung Quốc về Việt Nam là mặc định là sẽ có sẵn tiếng Việt rồi và rất nhiều ngôn ngữ khác nhưng không như Xiaomi Xiaomi thì khi chúng ta bóc ra chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung thôi đúng không nhưng mà ở đây thì tất nhiên là đầu tiên vẫn là tiếng Trung bởi vì đây là nội địa Trung Quốc mà sau đó là có tiếng Anh rồi tiếng Nhật rồi tiếng Pháp, Indonesia rồi cả tiếng Việt nữa tất nhiên là tiếng Việt nữa đúng không đó thì bây giờ là chúng ta chỉ cần vào bên trong và chúng ta cài Google thôi khi mà chúng ta bóc hộp con Xiaomi uh, GT Now này là như vậy chứ chúng ta không cần phải làm xin quyền hay là cài tiếng Việt giống như gọi là Xiaomi đó ờ, cái điều lợi thế khi mua Realme là như vậy còn tất nhiên là cái phần mềm mà ờ, tất nhiên nhưng cái bảo mật của cái Realme này không bằng bằng Xiaomi được đúng không đó thì bây giờ chúng ta cứ kích hoạt đơn giản bình thường thôi kết nối wifi nhá nó khỏi wifi bên mình nghe là một bảy lệch chay đó đây là địa chỉ đó anh em nhớ nhá một bảy lệch chay à. đã kết nối xong vào tiếp theo kích hoạt rất là nhanh thôi sản phẩm này kích hoạt rất là nhanh đó. chào mừng Realme UI bắt đầu rồi. Các em tìm hiểu xong. sử dụng ngay này. Đó. Thì giao diện chính của nó đây. Giao diện chính của nó thì cũng khá đơn giản và cơ bản thôi nhưng chiếc Realme khác. Đây. Thì anh em có thể thấy nhá. Các bạn thấy nhá. Trên máy này hoàn toàn không có ứng dụng gì của Google luôn mà chỉ toàn là ứng dụng của Trung Quốc thôi bởi vì đây là nội địa Trung Quốc mà cái điều đặc biệt là tiếng Việt thôi chứ còn hoàn toàn không có đúng không đây nhá đây là cái chợ của của của của cái hãng à, chợ của cái hãng phát hành này đấy chợ trên chợ này toàn tiếng trung thôi chúng ta đâu có thể đao được cái gì đâu hoặc đâu có thể mua được cái gì trên này đâu đúng không đó và trong này toàn tiếng trung đây này cái cơ bản nhất là chúng ta xóa cái này đi cái này có một số cái mà, chúng ta không hề muốn xem đó đây xóa ứng dụng đơn giản thôi đó. xóa ứng dụng xóa hết ứng dụng Trung Quốc thì rất là đơn giản nhưng cách cài Google như nào rất là nhiều anh em không biết thực ra nó cũng không khó đâu anh em chỉ làm mất khoảng 5 phút thôi nhé bây giờ anh em cùng chú ý mình làm này đầu tiên ấy là tất nhiên là phải có mạng đã có thể là 4G hoặc wifi tùy nhưng là phải có mạng đó anh em vào cho mình cái trình duyệt là của nó nhé thì bao giờ cái trình duyệt nó như này nó có hình giống kiểu quả cầu này đó màu xanh xanh này anh, em vào cái trình duyệt này nhá đó anh em cứ nó hỏi cái gì thì bỏ qua đi cứ đồng ý đi ok bây giờ anh em vào cho mình cái trang web cơ bản cái trang web rất là nổi tiếng đó là cái trang web google com Ờ, để cho anh em tìm kiếm bởi vì mặc định là nó không google đúng không google không nhá đây này đó sau đó anh em ấn vào google anh em tìm tìm cái này cho mình tìm anh em muốn gõ gì thì gõ nhưng mà cứ gõ như mình được đó là ch play apk à, cứ tìm tìm trên google thôi đó xong vào cái trang tin tưởng của mình để đăng đó thì ở trên này trên cùng nó có cái trang là trang apk pui đó cái đường tải về của nó thể ở đây anh có thể chọn này để tải về hoặc chọn đây được chọn luôn đây tải về luôn Ga Kaipui là một cái chợ um, ứng dụng cũng giống như Google Play ấy, nhưng mà là chợ đen cũng nhiều cái ứng dụng hay phép có thể dùng được đó sau đó hiện thị lên như này nhá thì ấn là tải về này nó ấn tải về đó, cùng theo dõi tải về này đó đó rất là nhanh thôi có 22 mê thôi có 22 mê thôi nha sau khi tải về xong thì nó sẽ hỏi là có cài đặt hay không thì cho phép là cài đặt nhé cho phép này đó cho phép như này ấn vào cài đặt nhé cài đặt nhanh thôi tí xong rồi mà đó xong rồi nhé ấn mở ứng dụng luôn đó thế đã có Google Play rồi đúng không mà có Google Play rồi thì chúng ta có thể cài rất nhiều thứ khác đó thì bây giờ mình sẽ đăng nhập tài khoản Google mình vào đây nha đó mình đăng nhập xong rồi đấy chấp nhận này đó thế là vào Google Play mà việc đầu tiên thì chúng ta tải ứng dụng mà chúng ta thích rồi à, cái bàn phím này bàn phím Trung Quốc không thích lắm luôn tải cái la bàn kia về dùng rất là hay ngõ dạng tách lách có tiếng Việt đầy đủ và các ngôn ngữ khác đó à, thì bây giờ là chúng ta có dùng TikTok không nhỉ có dùng đúng không chúng ta về à, cơ bản nhất nhé những cái ứng dụng của Google này Trung Quốc nó không cho thì bây giờ mình sẽ cài đúng không đó trong đó là mình sẽ cài cái ờ, cái tìm kiếm nó không cần cài được Google dịch nếu mình cần à, Chrome tất nhiên nó thay trình duyệt của Trung Quốc đi đó quan trọng nhất là bản đồ này không bị đường lưỡi bò này họ bảo Trung Quốc có láo lắm nó để mẹ bản đồ đường lưỡi bò trên điện thoại chúng ta phải xóa đi ngay luôn đúng không và cái chúng ta dùng nhiều nhất hay dùng nhất đó là YouTube đó thì mới xem đấy clip này của mình đúng không à, cái mình vào nhầm mất trong sách rồi ấn vào ứng dụng này, YouTube này à, cái YouTube vào đó Zalo cũng dùng đúng không cài vào tất nhiên là Facebook không thể thiếu được cài vào đó, ấn vào cài thôi là rất là dễ đó là nghe nhạc Zing ba này cài vào đó bây giờ bắt đầu về nhá dùng làm bàn cây bật lên để cài được tiếng này gõ tiếng việt này ấn vào sử dụng này bật cái là bàn kia này đấy, cái cái bàn phím của Trung Quốc này bỏ qua không dùng nữa đó, bỏ qua bàn phím Trung Quốc không dùng nữa đó chúng ta dùng là bàn kia rồi nhá đó đây này đó bàn phím rất ta hay tiếng Việt nhá đó đó đó tiếng Việt này có thử tiếng Việt cho anh em xem nha đó anh em thấy không đó có cái là bàn kia có tiếng Việt được rồi đó bây giờ nhìn ứng dụng của Trung Quốc ngứa mắt quá xóa đi nhá à cái này thì không xóa được giấu được vào trong cái này đây cái này dặn xóa được này xóa đi đó mấy cái này xóa đi Weibo này đó, ờ, không biết là cái gì xóa đi là cái cu là giống cái youtube của trung quốc này nhưng mà của trung quốc đã à, xóa đi xóa đây gỡ hết đây không để cho nó xuất hiện một tí nào đó xóa hết đây xóa đấy Trời, à, nhiều dụ của Trung Quốc quá, xóa hết đi Baidu, bài đĩa này Google dịch của Trung Quốc đây Đó, và Baidu dịch <laughs> Đó, gửi hết đi gỡ hết này đó cái gì gỡ được là gỡ hết cái gì không gỡ được thì giấu đi anh em nhá đó cái này không không gỡ được này. tiếc một cái không gỡ được cái chợ ngọt chữ cuối nhưng không gỡ được họ còn lại là chúng ta sẽ cài hoàn toàn ứng dụng mà chúng ta thích vào đây cái Realme rất đơn giản như vậy thôi nhưng em lưu ý một điều nhé nếu mà chẳng chẳng may anh, anh format lại máy ấy, thì anh em lại phải cài lại Google hoàn toàn những cái bước mình vừa hướng dẫn ấy bởi vì khi format về trạng thái nhà xuất ấy thì nó lại giống cái trạng thái mà lúc anh em bóc hộp ra đúng không em phải cài google đó đơn giản như vậy thôi mua những chiếc realme này ấy, thì được đặc biệt là anh em không phải chờ cài tiếng việt hay là không phải cài tiếng việt gì cả mà sắp tiếng việt luôn chúng ta chỉ cần cài google thôi rất là dễ dàng đúng không đó và tất nhiên rồi mua sản phẩm này cũng rất là dễ anh em muốn đặt hàng sản phẩm này ấy, thì anh em vào website là mm vn nhá đó, giá sẽ cập nhật theo thời gian ở trên đó hoặc là anh em có thể comment vào dưới video này với tên và số điện thoại anh em bên mình sẽ gọi điện cho anh em và hướng dẫn anh em đặt hàng hoặc là anh em có thể vào chat facebook bên mình là mm.vn luôn đó thì để đặt hàng trên đấy cũng được bên mình thì có hỗ trợ ship cd sản phẩm này trên toàn quốc nhận hàng anh em phải thanh toán bóc siêu tự tay bóc siêu luôn và cài google play giống như mình hướng dẫn đúng không còn nếu anh em muốn mua trực tiếp ấy, thì em qua shop mình ấy, hiện tại có một cơ sở tại 170 lạch chay hải phòng với nhá đó qua trực tiếp vào đây để xem hàng và cũng như để trải nghiệm dịch vụ bên mình trực tiếp hơn bên mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật uh, trực tiếp tại cửa hàng cho anh em về chế độ bảo hành thì bên mình có hỗ trợ tại mua trực tiếp tại shop anh em nào gần là một một ba mươi ngày và anh em nào xa hỗ trợ một một trong vòng 45 ngày ngoài ra còn bảo hành phần cứng lên đến 12 tháng bảo hành phần cứng là 12 tháng em không phải mua thêm bảo hành tất cả nguồn mình và tất cả thứ không phải mua thêm lỗi thì bên mình sẽ bảo hành tương tự như hát đó thì uh, clip này thì mình chỉ hướng dẫn bóc hộp nhanh và cài google như vậy thôi anh em nào thấy hay thì cho mình một like chia sẻ mình cùng xem và nhớ subscribe kênh youtube của mình nha các anh em xem clip chào và hẹn gặp lại